Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 13 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Người tuổi Tý nên hành xử khéo léo, tinh tế hơn nếu không rất dễ làm mất lòng mọi người xung quanh vì nhiệt tình và thẳng thắn không đúng lúc. Bản mệnh đưa ra quyết định mù quáng nên ảnh hưởng không nhỏ tới các mối quan hệ thân thiết mà mình vun đắp, xây dựng bấy lâu nay. May mắn nhờ tam hợp nâng đỡ nên tinh thần của tuổi Tý đã sớm trở lại bình thường vợ Trinh công danh sự nghiệp tiến triển thuận lợi, tốt đẹp, dù chưa có kết quả khả quan nhưng cũng đủ giúp con giáp này có niềm tin cho cuộc sống và cố gắng phân đấu để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Kiếp tài cảnh báo nguy cơ hao tài tốn của đang đến rất gần, bản mệnh nên cân đối lại kế hoạch chi tiêu của mình, đừng cả nể mà tự tay đẩy mình vào cảnh nợ nần túng thiếu. Đôi lúc lợi danh chỉ là phù du mà thôi, trong ngày con giáp này cũng cần lưu ý bởi sức khỏe đang có dấu hiệu sa sút của mình. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Người tuổi Sửu gặp phải cục diện tương phá và đây có thể là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của con giáp này thay đổi thất thường, không thể xác định được. Người ấy có thể sẽ cảm thấy bất mãn khi những cố gắng và nỗ lực của mình không được bạn công nhận. Kỳ thực thì con giáp này vô cùng cảm kích trước tấm lòng của đối phương, nhưng tâm trạng không vui nên chẳng hề muốn nói lời cảm ơn. Chính quan cho thấy con đường công danh có nhiều khởi sắc, tuổi sửu có thể đạt được những thành công nhất định sau bao cố gắng và công sức mình bỏ ra thời gian qua. Bên cạnh đó thì bản mệnh nên làm quen với mọi người nhiều hơn để có thể tạo ra những mối quan hệ hỗ trợ trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.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 người làm kinh doanh thu về khoản lợi nhuận vượt mong đợi, song con giáp này cần phải biết cách sắp xếp kế hoạch hợp lý, nếu không sẽ dễ gặp phải nhiều vấn đề khi có quá nhiều việc dồn dập, trồng chất lên nhau. Nếu bản mệnh muốn kiếm được nhiều tiền thì ngoài chăm chỉ còn cần có đầu óc nữa. Tuy nhiên, mộc thổ tương xung, đường tình duyên của người tuổi dần khá chắc trở, con giáp này cứ ngỡ đã tìm được tình yêu thuộc về mình, nhưng tới cuối cùng mới nhận ra mọi thứ chỉ là sự ngộ nhận của mình.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 Tuổi mão dễ gặp những rắc rối trong chuyện tình cảm do chịu ảnh hưởng của cục diện mão thìn tương xung. Con giáp này và người ấy không tìm được tiếng nói chung, không thống nhất được ý kiến với nhau nên dù là những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho đôi bên có những cuộc tranh cãi nảy lửa. Bản mệnh thể hiện được sự hoạt bát, nhanh nhẹn, tài năng bất ngờ trong cách giải quyết vấn đề. Song có đôi lúc con giáp này tỏ ra hiếu thắng, bất cần nên dễ gây mất lòng đồng nghiệp, cấp trên. Chính vì vậy, người tuổi mão nên cố gắng kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình tốt hơn nữa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 Tuổi thìn dễ nổi nóng ngang ngược và đây là nguyên nhân khiến con giáp này gặp họa. Nếu không thận trọng còn rất dễ bị thương, dù làm gì cũng nên cẩn thận trong ngày mới này. Tình cảm không được như ý mà bản mệnh lại không biết cách tháo gỡ, chỉ đành nhìn người mình yêu dần rời xa. Thiên quan nhập mệnh, tiểu nhân quấy phá, tâm trạng của con giáp này không được tốt nên chẳng còn tỉnh táo khi đưa ra các quyết định quan trọng. Kẻ tiểu nhân nắm được điều này nên có thể sẽ lợi dụng người tuổi thìn, thế nhưng hãy coi như của đi thay người mà sốc lại tinh thần của mình sớm nhé. Trong ngày thìn thìn tự hình, bản mệnh quá tự tin và cố chấp, không thích nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên, mọi thành quả mà có trước đây cũng một phần là nhờ sự chung tay của nhiều người, chứ concept này không thể tự mình làm tất cả, nên hãy biết tận dụng sức mạnh tập thể. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tuổi Tỵ gặp được thiên tài nên đường tài lộc có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Nếu là người làm công ăn lương thì con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát huy nghề tay trái của mình. Còn người làm kinh doanh muốn tăng thêm thu nhập thì nên mạnh dạn triển khai những kế hoạch của mình. Có thể bản mệnh sẽ gặp khó khăn ban đầu nhưng chắc chắn lợi nhuận thu về sẽ vượt con số tưởng tượng. Về phương diện tình duyên, những hy sinh của người tuổi tỵ cho tình yêu chưa chắc đã là điều đúng đắn. Khi cho đi quá nhiều mà không đòi nhận lại thì chỉ khiến cho đối phương có thói quen ích kỷ, ỉ lại mà thôi. Hơn nữa, con giáp này nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nếu có thể tổn thương người khác thì đừng nói ra, càng suy nghĩ trước sau, kẻo lại làm những người mình yêu thương, thấy buồn bực. Bản mệnh làm được điều này, tình cảm gia đình sẽ ngày càng khăng khít hơn, nhất là trong những ngày đầu năm mới.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 Con giáp này nên năng tham gia các hoạt động xã hội để tăng thêm các mối quan hệ cho mình. Hãy thả lòng mình một chút, đừng quá khắt khe với chính bản thân mà để cho cơ hội tình duyên cứ thế vụt bay mất. Bù lại những giây phút vui vẻ, yên bình bên gia đình sẽ giúp xoa dịu người tuổi ngọ. Đối với những người đã có nửa kia, con giáp này vốn phóng khoáng, yêu tự do, muốn làm nhiều việc mình thích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 Tuổi mùi trong ngày có chính quan nhập mệnh chẳng cần phải lo lắng gì về vấn đề công việc. Con giáp này nếu muốn tiến xa, tiến nhanh hơn nữa thì nên dành thêm thời gian đào sâu tìm hiểu về những kiến thức mới, tìm cách tích lũy học hỏi thêm kinh nghiệm cho mình để tương lai phục vụ cho công việc con giáp này cần phải xem xét lại bản thân mình, xem rốt cuộc mình đang sống vì cái gì. Dường như người tuổi mùi không thể rũ bỏ được trách nhiệm công việc, cứ mải mê làm việc chẳng quản ngày đêm. Mặc dù được cấp trên yêu ái, nhưng bản mệnh đang khiến cho mình mất đi những giây phút thư giãn, vui vẻ bên gia đình đấy.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 Thân thìn bán hợp, tuổi thân cần phải mở cửa trái tim mình ngay đi thôi. Đào hoa đã nở rộ ngay trước ngõ rồi, con giáp này còn chân chư gì nữa mà không đón nhận tình yêu. Sức quyến rũ của bản mệnh chẳng cần làm gì, chỉ đứng một chỗ và là chính mình thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý của người khác phái rồi ấy chứ. Thiên Ấn đóng góp thêm màu sắc rực rỡ cho bức tranh ngày hôm nay. Việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió, người tuổi thân cảm thấy tích cực và vui vẻ. Tuy nhiên, khó khăn thì có thể đến bất cứ lúc nào, cần phải cố gắng giữ tinh thần lạc quan như hiện tại. Song bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên luôn cảm thấy tự tin dù có gặp phải bất cứ chuyện gì ngũ hành tương sinh mang đến vận may tài lộc cho con giáp này. Tuy nhiên nếu chỉ biết mỗi việc chi tiêu và nhận lương mỗi tháng thì chúng ta không thể nào giàu nổi. Đã đến lúc tuổi thân cần tìm hiểu thêm các hạng mục đầu tư mới để tiền bạc sinh sôi nảy nở một cách hiệu quả nhất.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 Chính vì thế mà sau những giây phút nóng giận bốc đồng, con giáp này cũng sẵn sàng xuống nước để níu giữ hạnh phúc thuộc về mình. Trinh Ấn nhắc nhở người tuổi dậu cần phải giữ vững tinh thần trách nhiệm. Chẳng có ai là không có lúc cảm thấy nản lòng vì thất bại, nhưng người kiên trì và quyết tâm thì sẽ sớm chiến thắng được nghịch cảnh. Nếu bản mệnh đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp sẽ rất có lợi. Vào đúng lúc con giáp này nghĩ không cần thì may mắn lại tới. Do đó hãy cứ thuận theo tự nhiên, nếu làm việc hết mình thì kết quả sẽ luôn xứng đáng. Thành công sẽ đến với tuổi dậu sớm thôi. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tị, xỉu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Người tuổi tuất gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm, con giáp này có thể sẽ cảm thấy lựa chọn của mình là sai và hoang mang khi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ hiện tại hay không. Chưa chắc vấn đề phát sinh từ mâu thuẫn nào cụ thể mà có thể chỉ là bản mệnh cảm thấy nhàm chán và mất dần đi sức hút với đối phương mà thôi. Chuyện tình cảm thực sự rất khó nói rõ, tuất thìn tương xung, thiên quan khiến cho con giáp này còn gặp thêm nhiều khó khăn trong công việc nữa.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 Thủy thổ xung khắc, con giáp này mong muốn có được gia đình hạnh phúc như ý, nhưng dường như đang áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương và khiến cho mối quan hệ trở nên ngột ngạt. Tuổi hợi cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết tốt nhất. Hãy tôn trọng ý kiến của đối phương và tìm cách dung hòa giữa hai người. Bản mệnh đừng buồn khi có những mối quan hệ đã cố công xây dựng mà đến phút chót lại tan vỡ như thường, bởi việc con giáp này làm hài lòng tất cả mọi người là điều không thể. Trong ngày có những kẻ cố tình chống đối ném đá dấu tay sẽ bắt đầu lộ diện.